game today. Ờ, là chỗ này hay chỗ này xem Navi bắn với face scan cũng hay xem chỗ này đó. Hello anh em Anh em vừa nhận ra tiếng của ai không? Đây chính là Gen Queen đấy các bạn ạ Người đầu tiên của Việt Nam lên Queen Và hôm nay thì mình sẽ vào cái lobby của bạn ý Để chơi một cái trận Xem thử là Clyde đấu với Queen thì nó sẽ như thế nào các bạn nhé hồi hộp quá các bạn ạ đó các bạn thấy chưa đây này có cả Singum Proxy nhá Wow Một lobby mà có quá nhiều idol Đây, đây chính là queen của chúng ta. Đó, pick ngay cấp ps rồi. Trận này là trận gọi là toàn là các cái chủ tịch đấy. Toàn chủ tịch xong giả vờ làm nhân viên đây. Đưa ra một cái thông điệp là đừng có coi thường người khác. Đừng có đánh giá người khác có vẻ bên ngoài. Đó. <laughs> thì uh, ờ, ở đây hôm nay mình đánh là toàn với cao thủ nên là cái chiến thuật mà xây dựng thì chắc chắn sẽ là một cái chiến thuật mà uh, để tạo lên một cái đội hình mạnh nhất rồi. Ở uh, trên một cái bàn cờ này mình sẽ tạo ra một cái đội hình mạnh nhất để chống chọi lại với cả uh, những cái uh, thế lực khá là đáng sợ ở bên kia. Sẽ không có eco hay là không có gọi là xây dựng bộ à, từ ban đầu các bạn nhé đánh thế nào để nó có thể mạnh nhất được thôi Đó. Wow. ba con tròn đã có một con level 2 rồi. Đánh hay lại còn ca may nữa thì thế nào Con tay ly máu trôi mà đập rất chậm Cái phiên bản mới nó có cái MOM Nó giúp cho là khóa skill cộng với cả Là tăng tốc đánh thì nó rất là hợp với con này Tí nữa để dành xong mình sẽ có thể là cho cái con Tali này cầm cái đó, cái món đồ đó. Nhận thấy là ở trên cái bản đồ này ít người chơi hệ Warriors cộng thêm với cả việc là con Tali này rất ít người chơi nên là mình mua con Tali rất dễ lên level 2 các bạn nhá. Là bây giờ mình đã có Tali level 2 rồi, không ai chơi mà. Không ai quay, không ai mua thì mình có thôi. Mình sẽ mua hết tiền luôn. Để tích trữ. Tích trữ cái đội hình ở đây. Xem tí nữa thì mình sẽ đi theo cái gì thì mình sẽ... Uh, một thời gian nữa thì mình sẽ chọn. Cứ cái đội nào mà nhiều nhất thì mình chơi thôi. Tạm thời mọi thứ đều ổn. Hay lắm. Ở đây có con Razo có thể đưa lên luôn để kết hợp với con tay đi luôn. Nhận thấy là bây giờ tao đã có ba cái magic dam rồi. Đưa vào luôn các bạn nhá. Mình sẽ đưa một cái đội hình mạnh nhất up level luôn ở round thứ 5 này. Đưa đội hình mạnh nhất lên. Mặc dù là mình cũng rất muốn mua con SF nhưng mà không. Mình quyết định là sẽ để có được 5 người con ở trên bàn cờ thì mình quyết định up level luôn để lấy cái lợi thế win. Trick kiếm thêm tí tiền. Tí nữa còn đánh với cả Queen chứ. Queen bây giờ cũng đang ở top rồi. Queen bây giờ có vẻ là đang có ba con tròn thì chắc chắn là sẽ xây dựng theo cái đội hình là tròn rồi. Ui vừa bán hai con draw đi. Ôi không sao. Mình sẽ xếp lại cái đội hình một chút Đưa con tay lìa lên cao nhất Tận dụng cái elemental của nó Đấy Để cho những cái em đánh gần đánh vào thì là sẽ bị hóa đá Tận dụng tối đa Đây rồi Hay lắm Đó các bạn thấy chưa Tất cả đều đánh vào nó và hóa đá hết Đó, nhân phẩm vô cực. SF. Tròn. Cộng thêm một con uh, ờ, Orc. Mình cứ đưa những cái con nào mạnh nhất vào thôi nhá. Con uh, Clock của mình lên level 2 mình đưa vào luôn. Tận dụng cái lợi thế. Là lên level. Ủa, đã có luôn đuôi rồi. Xanh thế. Top 1 đây, mình gặp top 1 đây. top 1 mà có luôn rui sớm thì khả năng cao là sau này nó sẽ đi theo cái bộ rui bait Đó. Queen lên top 1 nhân phẩm rồi kìa. Chưa lên được level 6 bạn ạ. giờ mình sẽ đợi lượt sau. Giữ thêm một lượt đi. Tích thêm tí tiền. Giờ mình có 10 đồng bonus rồi. Họ có Tylee nhưng mà Tylee của mình mạnh hơn Có hiệu ứng Elemental Kèm theo đó là một cái Khả năng là Dồn sát thương phép Mình vẫn sẽ mạnh hơn Đó Trên cái bản đồ này là mình đang tận dụng những cái lợi thế về à, Các cái hiệu ứng đem lại khi kết hợp Những cái quân cờ với nhau Ôi, lại có một con Morphling này. Có lên là chơi theo cái núi Elemental không nhỉ? Đưa cái con SF này vào đã. Cho lên level 6 nhanh, giữ win trick. Tí nữa mà có thêm Razo, có thêm... Uh, ờ, Morphling thì có khi là mình sẽ tính đến cái việc là chơi cái bộ Elemental. Mà chơi cái bộ Elemental này mà đánh với ở Queen thì cũng mạo hiểm quá Khi mà vừa lấy mình nhìn thấy là cái bộ tròn Nhưng mà Queen đang chơi cái bộ tròn thì có vẻ như là Sau này nó toàn đánh xa thôi Chết rồi, mất Queen Trick mất rồi Gặp Single Proxy đây một cái game đấu mà toàn những cái người rank cao chơi với nhau nhưng mà toàn chơi những cái lick những cái ơ cao mà rank cờ lai thế này thì cú lừa nếu mà mình cứ chơi theo cái lối elemental thì sau này gặp tròn thì cũng hơi khó bởi vì tròn thì nó đánh xa là nhiều hơn thì cái hiệu ứng elemental gần như là vô tác dụng mình sẽ kết hợp cái uh, cái phép đó wow đánh cái kiểu gì mà cần được cái bộ tròn này kìa chơi elemental này mình sẽ tận dụng mình sẽ ăn được quái rất là nhiều các bạn đó không ra thêm cái uh, cái gậy nhỉ quên mất tên rồi lắp luôn lên cái mưa mưa ô lại thêm một cái con móc linh này mua móc linh bán luôn ờ, dk mua móc linh bạn nhé mình sẽ xây dựng cái nối elemental luôn đưa đồ hết cho tay ly luôn ở ờ, những cái ờ, mức rank cao ấy người ta chơi nó là như thế này đây đó là có cứ kết hợp những cái con trên bàn cờ vào để được mạnh nhất thôi họ không hề có chơi cái lối chơi gọi là uh, ui thua rồi họ sẽ không giữ tiền đâu các bạn ví dụ ở đây có 20 tiền thì mình sẽ giữ ở cái mức 20 thôi đó sau đó có thể nâng cấp lên để giữ trích và giữ nguyên cái mức 20 đó hoặc mình có thể xanh hơn đó là tùy vào chiến thuật Thì mình sẽ giữ hoặc là mình bung tiền ra Bây giờ ở bên kênh ờ, của Queen ý Cũng đang live stream nhá Các bạn có thể sang bên đó xem Còn orc đấy đến level 6 vẫn chỉ mua một con nên bán đi thôi. Thay vào đó là một con kiếp of lai thì sức mạnh nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cố nào, cố lên nào. Được rồi. Hay lắm. Đó các bạn thấy không? Mặc dù ra skill hơi chậm nhưng hợp of Sirline này một khi mà đã bắn được ra thì là chỉ có chết một đàn ở đây là con Kunka này Giờ mình phải bán con gì để mua con Kunka nhỉ Ace liệu có dùng không nhỉ Để bán con Ace đi Ace bây giờ hoặc là Bitmaster Một trong hai con bây giờ mình có thể suy nghĩ Thôi Bán Ace đi Bán Ace và đợi lên level 7 Wow ba assassin assassin kết hợp với cả Ủa, mạnh quá Singum Proxy đây rồi Assassin kết hợp với cả make Goblin Khỏe đừng hỏi Mình uh, phải bán con Acelot để mình lấy 3 3 tiền nhá Bullet ở lượt cái này Đây rồi Đó, ui, Queen Queen level 7 rồi Có hệ ăn đét Kết hợp với cả Drow Đam to cho nữa, đánh nhanh Ui, level 7 hết rồi Mình vẫn level 6 Và mình quyết định là sẽ giữ tiền thêm một lần nữa Từ từ đã các bạn mình vẫn có thể chống được chống cự được à, thua nhưng vẫn ít máu thôi vẫn ít ít máu thôi thua nhưng mà mất ít thôi không mất nhiều ui skill khéo thế bắn cố lên con ui không cố được luôn không đau skill nhanh quá cố lên một con nữa Mất 4 máu nữa Bình thường Wow Có nhà có hai con SF2 rồi Cũng dã man đấy Hiện tại vẫn cứ theo cái lối chiến thuật Đó là Một con chim mồi tai ly đứng ở đằng trước Cho các bạn đập thoải mái vào Còn cái đội Magic ở đằng sau Nó sẽ có tác dụng là gây đam mình cứ chơi cái bộ magic cho nó à, à, gọi là chắc bài bởi vì mấy cái ông này rất là hay chơi ép rồi thì uh, assassin thì thực ra thì bây giờ khi mà mình xây dựng cái lối xây dựng chiến thuật đó là tương lai là đi theo cái lối elemental này thì những cái bạn mà chơi assassin thì khóc ra tiến mán luôn chính xác là như thế mình sẽ mình sẽ giữ tiền thêm một lần nữa mình quyết định sẽ giữ tiền đến 50 luôn và chấp nhận là chơi ở cái mức là level 6 6 con trên bản đồ để lấy được cái lợi thế về tiền còn uh, bây giờ mình vẫn có thể chống trả được với một cái mức máu cao wow. trông dã man vậy sắp đủ cho rồi đấy ui level 3 hết rồi luôn rui này cũng level 7 rồi Level 7 hết rồi các bạn ạ. Đấy, chơi hệ à, hệ uh, Goblin, bốn con Goblin rồi. Kèm theo đó là Undead. Đây rồi. Gặp luôn Queen ở cái ván này. Gặp luôn cái Queen ở ván này đây. Mạnh quá. Gặp top 1 thì cố lên nào. Cố ăn thêm một chút nữa Đó Lọt ba con Mất khoảng 9 máu 6 máu thôi Bạn mắc bay kia thì bây giờ có level 3 rồi thì đương nhiên là Sẽ lên top 1 là điều đương nhiên Vẫn chưa đủ Thôi Chấp nhận mất cái bo lướt để Đưa một con móc linh vào Có con này nó sẽ thay đổi nhiều cái cục diện trận đấu khi mà nó đóng vai trò là quấy rối hàng ngũ team địch kèm theo cái hệ hiệu ứng uh, elemental sẽ giúp ích được rất nhiều cho mình câu kéo cái thời gian để magic đằng sau có thể ui gặp cái nhà mạnh cái này nhà này level 3 ui nhưng mà mình ăn các bạn đó wow hay không các bạn Ui nhưng mà con gấu này có vẻ khỏe quá Hay quá Đấy Mình cứ xây dựng đúng theo cái lời chiến thuật Đúng cái bài thôi Đúng cái bài mà cái bài mà mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi ấy Kể cả là chơi với cả Queen Không có vấn đề gì hết các bạn nhé. Chơi với Queen thì chơi thôi Wow, skill rất hay luôn Kết hợp với cả một cái lướt và một cái xoẹt Nhưng mà thua Way to glide Cũng hay đấy Các bạn sẽ thấy là Họ đều chơi theo cái lối chiến thuật là Có con nào chơi con đấy Cứ hiện ra con nào chơi con đấy thôi Kết hợp thế nào cho nó mạnh nhất là được Họ cũng sẽ không giữ tiền đâu Họ sẽ bung tiền để có thể up level 2 nhanh Mấy bách kia thì có vẻ là Nhân phẩm là khá là cao đây Nhưng mà bây giờ đã level 2 hết rồi Và có ở level 3 rồi Xây dựng hệ thống cờ lai rồng đây Team cờ lai cũng rồng team Clash cộng rồng thì nhiều bạn có hỏi mình về cách counter thì hôm nay mình gặp nó đây thì tí nữa mình đánh xem là mình có đánh được cái team này không Clash cộng rồng nhưng mà giai đoạn giữa game thì cũng thọt lắm 28% rồi Đây Assassin với cả Goblin đây Vẫn khá là mạnh khi đang ở top 3 xây dựng theo cái lối assassin nhưng không ăn top 1 Đấy. Wow. Nhìn này, khiếp chưa? ba con level 3 rồi. Nhân phẩm cứ phải gọi là vô đối luôn đúng không các bạn? Đúng như mình nhận định ban đầu. Khi mà có một cái con luôn luôn được lui quá sớm như thế thì mọi thứ nó đều trở nên là quá là easy luôn. Mình vẫn mong có được cái MM vứt cho Tali nhưng mà không ra. Hơi đen chăng? Là SF thì vẫn level 1. SF Razo những con đam chính giờ vẫn đang level 1. Cần phải có thêm cái lượng disable bởi vì bây giờ cái lượng đam nó nhiều nhất đấy. Rơi vào cái con uh, Keep of the Light cơ tí nữa sẽ xây dựng một cái đội hình hòa đá đến chết mình sẽ để dành cái con medusa ở dưới này level 9, level 10 sẽ cho vào Ua Mạnh thế Nhưng mà skill khéo quá Đó, ui Nhưng vẫn thua Thôi thì cũng đỡ đỡ được phần nào Chứ cái team này nhìn trông mạnh quá Way to climb Mình level 8 rồi mình vẫn không đỡ được này Rồi bán đi bán con ờ, Jack Clark đi mua mua Morphling sau này cái đội hình của mình sẽ không có Jack Clark nữa từ đầu game đến giờ mua đúng một con level 1 vứt luôn mình sẽ xây dựng một cái con khác vào vị trí đó đây rồi lóc lại không kịp Có hai team rồng hai team chơi rồng Một team là Assassin À không phải Một team nó là Ô, có ăn được không nhỉ Cố lên nào Ui mạnh lắm Không ăn được đâu Thôi xong Nhưng không sao cả Mình thua thì mình có cái loss check thôi Mất ít máu thôi mà hai máu thôi Chơi họ rất là uh, Sống rất là dai nhá Tylee lên level 3 rồi Chơi đến cái mức 9% thôi nhưng mà cũng rất là kiên cường cơ mà Họ có thể là vẫn sống được đến cái giây phút này Qua 2-3 cái lượt rồi vẫn chưa bị lên bảng điểm số Không có con gì để mua đây rồi, móc linh Team Assassin đây của Singum Proxy đây Mạnh quá Wow Nhưng mà Đó các bạn thấy không Nó có một cái dây Một cái phút Đúng cái thời điểm đó khi mà tất cả những cái skill nó được tung ra và nó trúng đích Thì là thôi bay cả đàn luôn Kiểm tra là mạnh quá Mạnh quá Kiểm tra cái ông top 1 thì trông đã thấy là khiếp rồi Hiếp quá 6 assassin Chưa đủ mới có 5 con Wow Cái đội hình này là cái đội hình gì thế này Trông nó lại khủng khiếp vậy Top 4 Đã có thai rồi đấy Còn đây chính là Queen của chúng ta Đủ 4 con tròn bốn con tròn cộng với cái đội hình hút máu Mạnh quá Wow Mình thì gặp top 1 đây Mình ăn được cả top 1 luôn các bạn xây dựng uh, một cái đội hình uh, như của mình thì sẽ chống được cái bọn assassin rất là dễ sau này nhưng mà đang lo lắng về cái vụ là queen giờ đang chơi nó là tròn đây tròn ăn undead tròn ăn undead kết hợp với cả ui có một con disaster level 2 rồi cơ à. càng đây cái này thì mình vẫn ăn được Chỉ cần một cái dây mình tung ra được hết tất cả các skill Wow Con tài lì bóc quá Có thai đây rồi Có thai và có cả móc linh cố gắng xây dựng một cái ờ, đội hình mà nó nhiều disable. Để nó có thể câu kéo được đến cái thời điểm mà tung cái bộ skill được hết ra. Đó. Cố gắng gom lại vào một chỗ, gom tất cả các cái địch thủ vào chỗ con tay ly. Mất nhiều máu quá. Bây giờ mới có SF level 2 đây này. Rao thứ 27, lết game rồi. Còn cái con Razo kia không biết đến bao giờ mới lên level 2 đây. Cái lượng đam xét thương phép bây giờ nó đang hơi bị yếu một chút Bây giờ họ có level 3 máu rất là nhiều Đủ 6 con assassin rồi đây Goblin Cộng với cả rồng Mình ăn Skill khéo quá Bây giờ mới có thể loại được cái top bet ra khỏi trận đấu Kiên cường thật đấy Nhìn Queen này, wow Trông cái đội hình Tròn level 2 rồi ba cái con Medusa ở dưới rồi Không hiểu sao vẫn chưa đưa lên Không ghép vào đi Trông có vẻ lên level 9 là đưa Medusa vào thì là cũng là toang rồi Ui gặp luôn Queen ở cái lượt này đây Không ăn được rồi Mạnh quá Mạnh quá các bạn Cái đội hình mà nó Đánh xa Chứ nó không hề đánh gần Nên là cái hiệu ứng Elemental của mình nó vứt đi kèm theo cái việc là nó hút máu rồi là tiếp máu nên cái việc dồn sát thương nó phải dồn cùng một lúc cơ còn nếu mà nó dồn mà để nó sống ý, thì không ăn thua có enigma rồi nhưng mà enigma level một yếu lắm máu bé không tung được trưởng thì là cũng là toang thôi các bạn ạ giờ làm nào để có con razo ạ mới là quan trọng razo uh, bây giờ vẫn có đúng một con hay lắm Ui, nhìn cái skill cả các bạn ạ, Ui Ui, nhưng mà vẫn thua Thế mới đau Vẫn thua Tim trâu quá Tim họ trâu quá Xui cái gì ông ơi Đây mới là xui này Toàn level 1 Đội hình level 1 Cố nào, cố ăn ba con này đi xem nào. Có ăn được không à? Ăn đi nào. Ăn được, ăn được, ăn được. Ủa, sao nhiều mặt lạ hút máu thế này. Trời ơi. có một con disruptor disruptor có mua không nhỉ bây giờ mua thì thì phải bán cái con nào đi không là sẽ mất cái bo Bây giờ gặp Singum Proxy với cái hàng đội hình Queen level 3 Queen of Pain level 3 rồi Rồi thì BH cũng level 3 rồi Đội hình Assassin Ui nhưng mà vẫn ăn các bạn ạ Singum Proxy đã bị loại ấy nhá Có bạn bảo là vực cực cờ 4 element Đúng rồi Đúng thế Quá là vực cực cờ luôn các bạn ạ Ôi thôi chết rồi, đen rồi, tính toán sai các bạn Không lên được level 10, thiếu một Thôi, đợi lượt sau rồi lên cho nó đỡ phí tiền. Tính toán hơi sai một chút chăng Gặp ngay Ui thôi AC Có cái món đồ này thì Khả năng cao là mình toát rồi Một cái món đồ mà nó là món đồ 5 sao Trong cái game này Cố giết lốt hài trời Đấy Nói chung là người ta là queen ý Xong người ta lại còn Đánh hay thì còn ca may thì Thôi Mình chỉ cần một cái mưa mờ thôi mà cũng khó Thay đổi một chút Cái đội hình Giờ mình cũng đang top 2 chứ Nhưng mà đang bị thua Đang có vẻ là Không đánh lại Top 4 Gặp top 1 thì sao Top 1 thì có vẻ là mình sẽ ăn đấy Ui nhìn những cái skill của mình kìa các bạn Wow Rất là đẹp mắt luôn đúng không Rất đã mắt Wow, mình vươn lên top 1 rồi. Cho một con Razo đi nào. Không được một con Razo nhỉ. thử xem Không được thì bỏ ra ua Thua rồi Mạnh quá Phim của họ nhiều màu quá Châu Level 3 hết rồi hai con thai Đây rồi Ôi rồi Bóp thật Sắp dẹo rồi các bạn ạ Bây giờ mới ra ra rô Muộn quá Medusa level 2 Được Có ăn được không? Ui nhìn kìa Nhìn nó có cái AC kìa Rồi Mạnh vậy Tưởng là ăn rồi cuối cùng là cũng không ăn được Mạnh quá 5% Time to shove off. Thêm một con Kunka nữa xem sao. Thêm cái lượng disable. Hai cái thuyền. Mà thực ra thì cái hiệu ứng elemental này nó sẽ không có tác dụng với cả cái bọn hunter này đâu. Hai cái thuyền. Ui. Wow. Có thắng không? Không thắng được mạnh quá Cứng quá Thua rồi Top 3 Wow Xem Queen với cả Glide 9 xem thế nào nào nói chung là Queen thì họ đánh vẫn là cứ là hay thôi đấy anh em vào giao lưu cho biết đội hình Undead có uh, thai uh, level 2, Medusa level 2, Doom có vẻ rất là ngon đây. Queen thì cũng mệt đấy. Không biết có ăn được không Có lợi thế ở cái AC Kèm theo một cái lượng disable khủng Thì vẫn ăn Vẫn ăn được bạn các bạn nhìn được Cái AC của cái con Ui rồi Con tròn khỏe quá Kèo căng kéo phết Anh em xem căng như kìa 5% 18% thì ông nào thua thì là là thua thôi. Thua một trận là thua luôn. Lượt này chắc là lượt cuối rồi đây. Chắc là sau cái trận này thì mình sẽ đánh thêm một cái trận nữa. Lại vào cái lobby này xem. Có thể là thay đổi một vài cái chiến thuật của mình xem. Trận trước là cũng có nhiều uh, những cái suy nghĩ là nó chưa đúng lắm bởi vì mình lên counter vào cái thằng đánh giỏi nhất Elemental thì nó không có tác dụng với cả cái hệ tròn à, rồi thì Hunter này Bởi vì nó toàn bắn xa Nên là mình top 3 thì là cũng đúng thôi Wow Mình vẫn được một kẹo Còn mọi người thì không có kẹo Hôm nay mình mới chơi thôi Top 3 được một kẹo Đợi tí để ra lấy pass Ra lấy pass vào lobby các bạn nhá Vào hôm nay là chơi thử vào đánh hai trận đi Ở uh, lobby của Queen Và những bạn rank Queen với Kinh thôi Xem là nó như thế nào tu đây thì chỉ cờ like thôi Không biết là có đánh nổi không làm thêm trận nữa nhá các bạn nhá đây rồi đây rồi có pass đây rồi Yo, let's go. Nốt trận này thôi. Trận này cố gắng sẽ được cái thành tích cao hơn. Đánh thì vẫn là sẽ là những cái lối chiến thuật cũ thôi. Xây dựng một cái đội hình mạnh nhất để có thể ép từ sân ngay từ đầu. Cố gắng làm sao để có quân cờ nào đánh quân cờ đấy. Cho con nào thì đánh con đấy thôi. Áp dụng với nhau để nó có thể tạo thành một cái đội hình mạnh nhất. Đấy các bạn ạ, chơi với cả những cái hệ thống uh, rank mà nó cao lên một chút thì chỉ có thế thôi. Chơi thế thôi chứ eco ấy kiếc thì là toác. Toác ngay từ đầu luôn. Eco chơi khó lắm. Rank cao chơi không chơi được. Yo! Lọc đi bạn ơi! Wow! Cú lừa chăng? đây có thể là sẽ là ba con tiên cơ cuối cùng của trận đấu này chăng <laughs> thôi cứ mua thôi tội gì cơ hội tội gì mà không lóc đâu cứ lóc vào đã mình thì mình các bạn nếu mà các bạn theo dõi mình từ những cái clip đầu tiên hay là những cái live stream đầu tiên thì chắc là các bạn cũng biết là mình rất ít khi mình chơi cái bộ goblin rất ít vì mình ờ, thực ra là mình không thích chơi cái bộ này lắm ở giai đoạn giữa game à, cái khả năng mà nó gây sát thương là rất là kém và thường là nó phải có cái con SF đằng sau hoặc là con Razo bắc những cái con mà có thể gây đam được còn cái team này thì nó không gây đam được lượng đam đến từ cái giai đoạn mid game nó rất là thấp rất là ít và bây giờ ấy bây giờ ấy khi mà nó cái con uh, ờ, Anchemit ấy nó thay đổi cái skill thì lại càng yếu hơn cái lượng gây ra sát thương nó càng yếu ngó qua tí xem thế nào bạn này tập trước là cũng top một một thời gian dài đây này chơi cái hệ Anchemit với cả Tron thì thực ra thì cũng là cũng có thể là kết hợp được khi mà bây giờ thay đổi cái skill cuối cùng của cái con Anchemit là tăng tốc thì đánh với cả Tron lại càng tăng tốc. Nhưng mà Tron thì nó phụ thuộc vào cái con Tron nhiều quá. Không mua được cái con đó ra thì là cũng là dẹo. Cứ có con gì mua con đấy thôi, làm sao nó mạnh thôi. Cứ xếp vào đây đã. sẽ ưu tiên những cái đội hình mà nó dễ lên dễ mạnh từ đầu để mình ép sân đã sau đấy mình sẽ dần dần mình sẽ đổi chiến thuật sau mình sẽ à, đổi dần để có thể counter được à, cái người mạnh nhất các bạn nhé còn bây giờ mình sẽ phải xây dựng một cái chiến thuật mà mình là mạnh đã và sau này mà họ bắt đầu tròn chiếc các thứ thì mình tính sau đi mình sẽ rút kinh nghiệm một cái trận đầu tiên a price on all their heads. Enchanted, I'm sure. Cứ mua hết rồi. Không có gì mà phải giữ tiền cả. Mua hết tích chữ đấy, sau này có một cái con hai con nữa lên level 2 thì là mình là có con level 2 mình cho vào luôn. Đó. ấy chà Tiếp hồi máu kinh thế Tung trưởng đi bạn ơi Hay lắm cứ mua hết tiền thôi quyết định định là cái lượt 6 mình sẽ tăng level lượt này chưa tăng vội có thể chống trả được có thể chống cự được nhưng mình chưa tăng ở cái lượt 5 này vội lượt này mình vẫn ăn được mình sẽ cố gắng là win streak thật nhiều sẽ giữ cái win streak này Mua luôn Naomi ờ, cho vào đi Cho nó càng trâu hơn Cố gắng là sẽ vẫn thắng thôi Chiến thắng nhiều Kiếm nhiều tiền Còn bây giờ các bạn thấy đấy Đây này Hắn cũng gọi là đang là top nhân phẩm luôn Cũng đang đứng thứ nhất đấy Gặp luôn Gặp luôn Queen nhưng mà mình sẽ ăn thôi Đó Cái lựa chọn mà mình cho cái con uh, Con Omni Clyde vào thì rất là hợp lý Ở cái lượt vừa rồi Và mình vẫn có thể giữ được cái streak của mình Còn Queen bây giờ đã mất streak rồi Có thể là xanh sớm nhưng mà Ờ, mình phải xanh luôn mình phải lúc nào mình cũng phải giữ xanh nếu bạn không xanh thì hoặc là bạn uh, xây dựng theo một cái lối nào đấy thì khả năng cao là toác bởi vì ở đây người ta toàn chơi theo cái lối là có con nào chơi con đấy thôi nên là mình cũng phải thế thôi không thể giữ không thể giữ một cái đội hình mà sau này mình phát triển được nên là mình cứ có gì chơi con đấy đã Làm sao cho nó mạnh nhất đã các bạn nhá Còn tí nữa đến khoảng Tơn thứ 20 Hoặc là 15 Mình sẽ cố định một cái đội hình Bây giờ mình cứ tạm thời mình lưu trữ một vài cái con Ở đây Lưu trữ một vài cái con là sau này có thể phát triển được Tương lai, nó có tương lai một cái thì mình sẽ cho nó phát triển theo Nhìn có vẻ là chơi theo cái kiểu là Là uh, Gì nhỉ Warlock kết hợp với cả Bọn uh, ờ, mech chăng 10 tiền rồi. Muốn mua con Park quá nhỉ? Mình có thể để một con Park để có thể sau này xây dựng đội hình rồng trang. Hoặc là đội hình Magic. Nhưng mà như thế thì mình sẽ mất một cái đồng bo lớp. Bán con Queen như vậy. Quả này bị mất máu không không búp được Omi của Lai bị mất mana Không có mana là búp Nhưng mà cái búp của mình thì hay quá Team phải trâu lắm các bạn ạ Mình kết hợp cái này để mình có thể trâu chó nhất rồi Không phải trâu hơn rồi thay đổi một chút cái đội hình xem sao Vừa lấy có con ờ, Enchan á À <laughs> Chắc là mình không để ý Ừ Bây giờ đang nghĩ xem là Có nên giữ lại con Onmi Clyde này không Hay là mình sẽ bán đi và mình phát triển một cái bộ gì đó Ở đây có hai hướng phát triển Một là mình đi theo Xem nào, một con enchant nữa đây. Mua luôn. Mình sẽ đi theo cái hướng châu chó. Cái hướng mà sẽ là 6 goblin. Liệu có lên đi theo cái hướng đó không nhỉ? Không. Vì bản thân cái cái cái hướng đó bây giờ nó đang rất là thiếu đam. Ở phiên bản mới này thì không có đam đâu. Xem nào. xem qua một chút đội hình tinh bạn bây giờ mình cần à, phải có một lượng đam nhất định có một đội hình là build thật lưới là có tb này bán đi mình sẽ không chơi kiểu búp máu châu chó nữa mình sẽ chuyển dần dần cho Enchan vào thay cho SF đi. Cứ để tạm cái con Clock ở đây. Biết đâu lại có thể lên được Clock 2. Mình cứ ưu tiên những cái con level 2 vào thôi. Đây có một đội là phát triển theo hướng là Hunter đây. Hunter uh, Undead. Trừ giáp khá là ghê. Hunter à? Có một team Hunter. Đang nghĩ đến cái việc là sẽ chuyển hướng dần. Đây ở đây mình đã tích sẵn. Các bạn có thể nhìn ở dưới này. Tích sẵn là có con Puck và con Orc. Mết rồi. Orc Mozai. Xem họ lại theo cái hướng tròn. Có vẻ là bài tủ của Queen đây. Nhưng mà tập trước cũng chơi như thế mà tập này cũng lại chơi lại cái bài vừa nãy chứ Giờ cái lượng máu hồi của mình nó rất là khủng khiếp nên là trâu lắm. Mình vẫn sẽ là top 1 Khi mà các bạn là top 1 rồi thì các bạn nên cố gắng duy trì nó. Duy trì cái top 1 đó để bạn có thể chưa lên được level 7 thêm một phát nữa chăng? Thôi Thế thôi, không mua nữa. Lượt sau là lên 50 tiền rồi. Lượt này chắc là thắng thôi. Nhà này chơi giống kiểu eco các bạn. Không thấy mua lính, không thấy mua đồ. À, Element à. Chơi cái bài của mình ở trận 1 à. Nhưng mà mình thì mình không sợ Element trận này mình sẽ hướng tới dần dần mình sẽ chuyển hướng ở cái giai đoạn này mình thấy là chỉ có một nhà duy nhất chơi theo cái hunter thôi để sau này họ có thể phát triển lên theo cái hướng là uh, có cái laga thì bây giờ mình sẽ mình sẽ dần dần mình sẽ bán đi mình chuyển hướng dần các bạn nhé bán đi có giữ ông tắc không này thay con kíp ở Gia Lai nhỉ có lẽ là ờ, mình uh, sẽ mua cái vào Gia đi Cứ để đây đã ba con mết rồi Mình sẽ thay đổi dần dần nhé, các bạn nhé. Bây giờ mình nhận thấy là Nếu mà mình chuyển hướng ra cái hướng mết Thì nó sẽ hay hơn cái việc là mình cứ đi theo Mình cứ giữ cái bộ Goblin Không biết là có lên nổi không nhưng mà cái bộ Berlin Goblin bây giờ thì nó khá là phụ thuộc vào cái con bom và con Anchemit khi mà phải lên 6 con cơ 6 con Goblin rất là mất thời gian mà cái lượng đam gây ra thì không có nhiều mình cần một cái lượng đam để mình có thể kết liễu đối thủ nhanh còn cái team ở trên bàn cờ này thì về càng về sau nó sẽ càng phế thôi nên là ví dụ như hai con enchant này sau này có thể nó sẽ bán đi mình sẽ cố gắng mình up level thật nhanh các bạn nhé Bây giờ là cái thời điểm bây giờ mình chỉ giữ tiền mình up level thôi Mình mặc kệ nó đi Tất cả đồ vứt cho em chin hết Để có thể là protect chúng ta Bảo vệ chúng ta Qua những cái giai đoạn khó khăn này Những cái giai đoạn này mình sẽ giữ tiền Mình quyết định là có thể là sẽ thọt một chút Có thể là mất máu có thể là mất sự trích nhưng mà mình sẽ quyết định là giữ tiền để up level các bạn nhé mình sẽ up level nhanh nhất có thể để lên level 10 còn SF đến bây giờ mà vẫn mới ép bán con gì ấy nhỉ cho tạm thời cho Cube of the Line vào đã mua SF ở đây có cái con Lecrophot mình có thể chọn đi theo cái đường gọi là Goblin rồi thì Warlock nhưng mà thôi vì mình quyết định là sẽ không chơi theo cái đường Goblin đâu Goblin thì nó chỉ gắn bó với mình ở cái giai đoạn đầu thôi Còn đến cái giai đoạn này thì dần dần mình sẽ bán hết Kể cả là có được level 2 Mình cũng sẽ bán hết cái bọn Goblin này đi Mình sẽ xây dựng lại cái đội hình này Ở cái round thứ 20 là chúng ta có thể xây dựng lại cái đội hình rồi Để chuẩn bị đến một cái late game Như các bạn thấy là nếu mà chơi trò này ấy, mà các bạn cứ như là các bạn tiểu mục đồng kia ấy thì chắc chắn là sẽ toang bởi vì giữ tiền là một cái gì đấy mà nó không lên. Có những lúc mình cần phải xoay ra hoặc có những lúc mình phải up level thì mình phải tung hết cái tiền ra. Còn cái một cái lối chiến thuật mà hay ho nhất đấy chính là mình chơi ngay từ đầu mình lên ép sân để mình được top 1. Đấy, lúc đó mình có quyền là giữ tiền khi mình đã mạnh rồi mình có thể chống được chống chọi được với cả những cái đội hình ở trên bàn cờ thì mình có quyền giữ tiền các bạn nhé còn giữ tiền ở cái thời điểm mà mình yếu máu ấy, thì nó thực sự là rất là không lên luôn chơi eco thì dễ toác lắm Tuy nhiên là các bạn ấy sẽ chơi eco thì các bạn ấy sẽ đến cái giai đoạn mà máu yếu ấy. Mua con Rinai đã. giai đoạn máu yếu ấy thì ờ, các bạn ấy sẽ dây dụa cực mạnh. Sẽ dây dụa cực mạnh đấy. Vì à, lúc đó thì tiền của họ tương đương với mình. Đấy. Queen vẫn đang chơi đây cái chiến thuật đó là gọi là ôm một con tròn kết hợp với cả Undead rồi Warlock Vẫn là cái con co chính của Anh ý vẫn là cái con tròn Gặp luôn ở đây luôn Chơi cái kiểu hút máu rồi tiếp máu đây Ai chà mạnh chưa Các bạn thấy không Đấy Người ta là Queen thì đương nhiên là người ta sẽ có những cái chiến thuật hợp lý để người ta ăn mình rồi Các bạn thấy không Wow con cho này còn có cả mặt lạ hút máu mờ mờ nữa thế thì đỡ làm sao tim bơ sọ lên level 2 rồi cho thì đủ bộ tròn rồi tim bơ sọ clock đều level 2 hết thế là cái đội đó ấy, nhìn thế thôi nhìn trên cái bản đồ này thôi nhưng nhưng mà mình bây giờ đang yếu hơn bởi vì uh, bản thân mình là bây giờ cái con đia đam chính của mình ấy hai cái con chính là con kiếp của Zerline và con SF nó vẫn level 1 các bạn ạ một level nữa mình quyết định sẽ không up 9 mà đợi một level nữa đợi một lượt nữa tiết kiệm tiền tên này là tên quái mà ui nhưng mà có vẻ như là trông có vẻ như là thốn quá ước quái gì mạnh thế thôi xong thôi xong rồi không ăn được rồi mất một cái đồ gì đó không ăn được đồ hết được cái cái lượt này hơi phí một tí. Thôi. Ở đây mình sẽ thêm một chút sai lần. Bán một con enchant đi, không cần thiết nữa. Đã đến cái giai đoạn mà turn thứ 21 mình sẽ dần dần mình sẽ biến đổi cái team này chuyển đổi cơ cấu của nó một chút sao cho nó phù hợp với cả cái late game ui đội này là đội hunter demon này các bạn thấy không đi sưu tập được con tb và con am chơi cái bộ uh, ờ, Demon Hunter thì chắc là phải một thời gian nữa mới mạnh được về lết cơ giai đoạn này nó vẫn chưa phải giai đoạn đó mình sẽ cố gắng là đây cũng có Timbersaw mình sẽ cố gắng là nếu mà có một con nào ở trong đội hình thì mình sẽ mua còn không thì mình sẽ ưu tiên được cái việc up level hơn để mình có thể được level tới level 5 là cái level 10 à, thật nhanh để có thể mua tướng level 5 các bạn nhé Tiểu mục đồng chơi cái hướng Hunter Đây nó chính là một cái đối thủ mà tương lai rất là khó nhằn đây Khi mà họ chơi theo hướng Hunter và mình đang đã bắt đầu biến đổi sang cái hướng là Magic Dam rồi. Không biết là nó có phải là một quyết định đúng đắn của mình không? Khi mà mình đang cố để xoay theo cái việc là counter lại Queen. Vì mình sợ là sau này rồi thế nào thì bạn Queen bạn ấy cũng sẽ là lên top thôi. Bán luôn BH đi, không dùng nữa. Mình là mình hơi đen một tí bởi vì bây giờ đến tơn thứ 23 rồi 23 rồi các bạn ạ Mà bây giờ con SF của mình vẫn level 1 Còn các nhà khác thì SF của họ đã có thể là hai con level 2 rồi đấy Và bây giờ mình đang có một cái con co chính mà mình chưa ra Đấy chính là con Razo Mình đang rất cần con Razo các bạn ạ Nhìn cái đội hình này như thế thôi nhưng nó rất là thiếu đam Wow Vừa nhắc ra cái thì là ra luôn Đánh hay thì không bằng cam hay các anh em ơi Anh em ơi Chính xác là như thế luôn Đây rồi Hay lắm Nhiều khi là cũng phải hy sinh một tí Ron mấy lượt Chứ còn à, cũng không om tiền mà lên level 10 Trong khi là đang thiếu cái con chủ chốt ngon quá bây giờ cái con uh, Keep of the Light và con SF của mình lên level 2 thì nó khác hẳn luôn đấy nhé các bạn nhé chơi rồng với cả à, wow không ăn được đó các bạn thấy không khi mà mình lên được hai con đó level 2 thì ui sao con rồng này nó mạnh vậy có ăn được mình ăn rồi được khi lên level 2 nó khác hẳn luôn đấy bạn ạ mặc dù là lúc đầu là mình ờ, có cái lợi thế là đông đông hơn thôi nhưng mà về sức mạnh thì là nó chưa đủ đến những cái giai đoạn này mình sẽ củng cố sức mạnh mạnh của cái đội hình này các bạn nhé bây giờ mình đang phân vân không biết nên có lên bán cái con enchant không Tạm thời mình vẫn sẽ giữ lại Enchan Sau này mình sẽ ờ, có con Razo 2 mình sẽ thay vào Thay cho Enchan Hay lắm Enchan trước khi chết còn tung được quả skill thì ngon rồi Khi mà mình xây dựng một cái đội hình này thì mình counter trực tiếp vào bạn Queen. Các bạn sẽ xem đây. Bạn Queen bạn ý chủ yếu là bạn ý nó là một cái kiểu hồi máu và tiếp cận gần. Rất có nhiều thời gian để cho mình tung được một cái skill mà bay hết cả đội. Nó không hề nó là một cái dạng như kiểu là Hunter bắn từ xa kháng phép nó phải tiếp cận như cái team này thì là mình sẽ phải ăn đòn đây mình khẳng định luôn là team này nó là một cái team counter mình nên là khi mà mình phát triển cái đội như thế này thì khá là khó đấy khá là khó để ăn được đó các bạn sẽ thấy là mặc dù là cũng tung ra được trưởng nhưng mà không ăn thua nhưng mà không sao tiểu mục đồng đã gọi là bay rồi lượt này là lượt cuối cùng của bạn ý và mình không có cái gì lo lắng nữa cho cái top 1, cái vị trí top 1 của mình nữa Bây giờ mình vẫn sẽ tuân thủ theo cái hướng phát triển của mình ngay từ đầu đó chính là Việc phát triển nó lên Theo cái hướng là dồn đam magic thật là mạnh Chỉ khi đó mình mới có thể thắng được một cái team mà nó toàn là tiếp máu hút máu thôi Khi mà mình dồn lực một phát Sốc đam chỉ một lượt thôi, duy nhất thôi, bay cả tim luôn. Các bạn nhé. Mắc bay này chính là cái bạn mà rất hay đánh là được top 1 ở ban đầu, top 2 ban đầu nhưng mà về sau thì có vẻ là đội hình à, chưa được hoàn thiện lắm nên là hay toang về cuối. Đó. Mặc dù là có thể cái bạn này bạn ý đang top 2 đấy nhưng mà khả năng top 2 của bạn ý là không cao đâu Mình đánh với bạn ý cái trận vừa rồi rồi nên là mình cũng biết Thôi cứ đợi rồi không cần thiết phải up Mình vẫn đang top 1 Lượt sau lên level 10 cũng được Đấy Bây giờ chỉ còn mình với cả Queen thôi Với cái đội hình Queen bây giờ vẫn đang xoay sở để counter lại mình đây Khi mà bây giờ mình đang ở top 1 Thì bạn ấy sẽ đang tìm cách để counter lại mình Bằng cách là giữ con Medusa Và đã thấy có một cái con Slada ở trong đó rồi Nó đã tăng cái lượng kháng phép lên 30% ở cái phiên bản này Giúp bạn ấy có thể trâu hơn trong combat Giúp bạn ấy có thể sống sót qua được một cái lượt Sốc đam của mình thì qua được cái lượt đó thì bạn ấy thắng thôi chỉ cần qua được một cái lượt sốc đam ấy thì cái team magic của mình phế bởi vì đợi đến cái lượt sau thì khả năng cao là chết hết rồi đây rồi nhân vật quan trọng của chúng ta đây rồi mình bán enchan đi như đã nói Bây giờ các bạn thấy đấy là mình đã xây dựng cái đội hình đầy đủ với 3 mét ở trên bàn cờ. Thì bây giờ nói chung ý nó là đến cái giây phút này thì nó đã là một cái đội hình mạnh rồi, mạnh nhất rồi, có thể rồi. Nên là mình sẽ không còn lo lắng cái việc là có ai đó có thể thắng được mình nữa. Bởi vì bây giờ những cái đối thủ mà chơi theo cái bộ Hunter là đã bị loại hết rồi. Các bạn ạ. Bây giờ chỉ gặp những cái bộ nó giống mình thôi nhận thấy là ở trên bản đồ này có vài người cũng chơi theo cái hướng là mết Bây giờ mình sẽ dồn hết đồ cho con thai để nó có thể sống đến lúc nó tung một cái la vết các bạn nhá. Như vậy có vẻ là đủ rồi đấy. 1.800 máu là đủ trâu rồi Một con kíp của dơ lai nữa chăng Mình sẽ dự trữ thêm một con kíp của dơ lai nữa Ở đây sẽ Mình lóc lại vì không kịp Nếu mà mình có hai cái con kíp của dơ này thì Cái khả năng mà dồn đam ở cái Cái giai đoạn ấy mà sau một lượt Kháng phép Có thể là 30% đó Của Queen ấy Nó có thể sống sót được sau một lượt dồn đam Nhưng nếu có thêm một con khi vào sơ lai thì nó lại là chuyện khác nó sẽ là hai lượt bắn và cái số máu ít ỏi còn lại có thể là nó sẽ uh, không thể sống sót được sau một cái lượt bắn nữa của kíp of the Line. Còn tin cơ bây giờ có vẻ như là hơi vô dụng. Tin cơ hơi bị vô dụng. Cho kíp of the Line vào thôi. Các bạn thấy đấy, mặc dù ban đầu mình đã xây dựng một cái bộ Goblin nhưng mà bây giờ thì không. Chỉ còn duy nhất một con thôi Đó chính là con Timber Ở đây mình đã gặp bạn Queen đây rồi Và các bạn hãy xem nhé Xem cái lượng dồn đan của mình sao Đó Các bạn thấy không Mặc dù là có thể Erazo Cái lượt đầu của nó thì không chết hết Nhưng cái lượt thứ hai Thì nó là chết hết Bây giờ mình mới có con Medusa 2 đây Đội hình chỉ toàn hai sao thôi Không có một con nào ba sao hết Và cái chiến thuật của mình là ép sân ngay từ đầu Và kết thúc trận đấu sớm Không cố kéo dài về lết Chỉ kết thấp uh, kết thúc cái trận đấu ở tầm uh, Đây Bây giờ là tơn thứ 32 và mình sẽ kết thúc sớm thôi Mình sẽ không kéo dài đâu Vì thực sự là Nó là phong cách chơi rồi Không thích chơi những cái con level 5 nhiều Các bạn thấy là cái lượng dồn đam của mình nó rất lớn Xong rồi Mình đã có thể loại bỏ được Queen ra Và bây giờ chỉ còn duy nhất Các bạn đang ở top 2 thôi Nhưng mà Mình nghĩ là mình thắng rồi bởi vì thực sự là cái team của mình nó counter chặt hai cái team top 1 top à, à top 2 top 3 nên là gần như là họ không có cửa để thắng mình trận này. Mặc dù là có thể là có kháng phép đấy nhưng lại phải đi đến gần, lại phải tiếp cận. Chính vì thế nên cái độ tụ của nó nó sẽ tụ, nó sẽ túm tụm lại vào một chỗ. Nó khác với việc là bạn chơi một cái bộ mà đó là bộ kể cả là họ có giãn đội hình ra nhưng cuối cùng họ sẽ lại tụ vào một chỗ thôi nó khác với việc là chơi một cái đội hình mà nó là hunter đó và đây nó sẽ là kết thúc wow hay quá các bạn ạ ồ ăn được bốn kẹo thôi chắc là cái buổi hôm nay thì cũng chỉ chơi hai trận như này thôi thì bây giờ cũng là phải có tí việc thì uh, có gì thì hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.